Vâng, chào các bạn. Bạn biết ai bị hôi nách, hôi chân, da mồ hôi tay, vui lòng inbox tôi tư vấn điều trị dứt điểm nhé. Đừng ngại, tôi đã giúp cho rất nhiều người rồi, không có gì phải ngại đâu.